Uh, xin chào quý vị nhà đầu tư uh, Đầu giữa tháng 3 năm 2023 này thì cái sự kiện uh, một số ngân hàng của Mỹ phá sản cũng đã tác động rất nhiều đến tâm lý các nhà đầu tư ở trên cái thị trường tài chính toàn cầu cũng như là ở Việt Nam Bởi vậy cho nên là chúng tôi sẽ có cái đánh giá SVB uh, phá sản và ngành ngân hàng của Việt Nam năm 2023 thì sẽ lưu ý những cái vấn đề gì thì ờ, trước tiên là chúng ta vào cái trường hợp SVB và một số ngân hàng ở Mỹ phá sản thì nguyên nhân trực tiếp đến từ cái việc mất thanh khoản do họ bị rút tiền đột xuất, rút tiền nhiều hơn so với tiền gửi. Từ đó không kịp chuẩn bị lượng tiền để trả cho các người gửi rút tiền. Thế thành à, khiến cho mất thanh khoản và FDIC họ đã gọi là nhanh chóng uh, túm lấy uh, quản lý đặc biệt và nó coi như là cái ngân hàng này phá sản thì cái nguyên nhân gốc sâu xa nó xuất phát từ cái à, của riêng SVB thì từ những vấn đề sau. Thứ nhất là giai đoạn 2019-2021 thì các cái startup công nghệ thì nhận được rất nhiều vốn. Thế thành ra là họ tin tưởng và họ gửi vào cái ngân hàng này rất nhiều, khiến tài sản ngân hàng này tăng gấp 3 lần trong vòng có 2 năm. Từ đó thì ngân hàng này thu được rất nhiều tiền, đúng không? Với lãi suất thấp, trong khi họ lại uh, tín dụng cho vay ra thì nó ở Mỹ nó tăng trưởng rất thấp nó không thể tăng trưởng nhiều được. Thế do đó là họ đã chuyển phần lớn cái số tiền đó họ đi mua các cái trái phiếu uh, chính phủ trái phiếu chính phủ Mỹ đúng không ạ? Thì giai đoạn đó thì chính vì cái cung tiền nó lớn, thế thành ra cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó rất thấp, giá trái phiếu rất là cao. Thế thì khi SVB mua thì giá trái phiếu rất cao. Tuy nhiên thì đến năm 2022 thì khi đó lãi suất nó tăng lên, lên rất mạnh. Thì từ đó khiến cho các cái trái phiếu SVB này đầu tư bị lỗ, lỗ lớn, tiềm năng lỗ lớn thì nếu mà nó chưa bán nó giữ đến lúc đáo hạn thì rõ ràng nó không bị lỗ nhưng mà nó bán thì ngay lập tức nó có thể lỗ mất khoảng 10% hay thậm chí hơn 10% thì với cái vốn chủ sở hữu khoảng 16 tỷ thì ước tính là hơn 120 tỷ cái trái phiếu cuối 2022 này ấy, của SVB ấy, thì có thể lỗ cũng khoảng độ 12 tỷ đến 10 đến hơn cơ. thì do đó là vốn chủ sở hữu có thể về không. Đấy, nguy cơ rất rõ như thế à, trong khi đó thì các cái ờ, startup công nghệ thì giai đoạn 2022 2023 thì vô cùng khó khăn để đón nhận được các cái dòng tiền đầu tư vào thế thành ra là họ lại rút ra nhiều hơn so với gửi vào bởi vậy cho nên um, nó khiến cho cái ngân hàng SVB này phải bán đi trái phiếu để có thể thanh toán trả nợ thì ờ, nó bán đợt đầu là khoảng 21 tỷ đô trái phiếu thì lỗ tới 1,8 tỷ đô đúng không ạ đấy là những cái dễ bán những cái bán mà có thể lại uh, lỗ ít ấy 1,8 tỷ đô thì rồi là nó phải phát hành cổ phiếu để huy động vốn để lấy tiền để trả cho những người gửi tiền nhưng mà cái việc phát hành lại không thành công thế từ đó thì khiến giấy lên cái lo ngại là có thể ngân hàng này sẽ thua lỗ lớn thì các cái người gửi thì họ lại rút tiền ảo hạt liên tiếp với nhau và từ đó khiến cái ngân hàng này bị sụp đổ thì rất là nhanh chóng thì chính phủ Mỹ đã hành động đảm bảo cho người gửi tiết kiệm là sẽ thu được cái khoản tiền của họ một cách rất nhanh chóng chỉ trong vòng 2-3 hôm sau là có thể nhận lại số tiền rồi à, vì sao họ làm nhanh vậy bởi vì họ rút bài học kinh nghiệm từ năm 2008 khi mà Lehman Brothers bị phá sản và họ để cho nó phá sản từ đó khiến tác động sụp đổ gần như sụp đổ toàn bộ hệ thống tài chính của Mỹ năm 2008 thì lần này họ hành động nhanh để tránh một cái sự sụp đổ dây chuyền để như vậy đúng không ạ rồi tiếp theo thì uh, sau cái vụ SVB này thì lại có những cái tác động về tiêu cực này chúng ta thấy rồi đúng không à, nhưng mà nó cũng lại có cái tác động tích cực đối với tâm lý nhà đầu tư nhé chúng, chúng tôi nói ở đây là tâm lý nhé thì khi họ là kỳ vọng rằng Fed sẽ Fed sẽ bớt diều hâu hơn còn trước đó thì Fed kỳ vọng sẽ có thể tăng lãi suất rất mạnh mạnh hơn kỳ vọng do là do là khi mà họ tăng lãi suất ấy thì ở đây là cái thất nghiệp thì nó không tăng đúng không ạ rồi là kinh tế thì vẫn đang tăng trưởng tốt đúng không ạ rồi lạm phát thì lại giảm không như kỳ vọng thế thành ra họ có khả năng cao là diều hâu hơn nhưng mà do cái vụ SVB này xảy ra thế thành ra là khiến cho khiến cho Fed có thể bớt diều hâu hơn như chúng ta nhìn thấy cái việc tăng lãi suất của họ năm 2022 2023 đây nó dựng đứng đúng không? ạ? tăng rất nhanh dựng đứng lên tác động rất xấu đến rất nhiều vấn đề và SVB là một trong những cái nạn nhân gián tiếp của cái việc tăng lãi suất này đó, thì do đó kỳ vọng bớt diều hâu hơn thì khi kỳ vọng bớt diều hâu hơn thì cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm này nó vừa quay trở lại mức 4,1% thì hiện nay nó còn có 3,5% tức là người ta đã kỳ vọng rằng nó sẽ phép sẽ tăng lãi suất giảm hơn đó, thì khi đó nó sẽ giảm áp lực lên cái các cái khoản đầu tư cố định của các cái ngân hàng như SVB và các cái ngân hàng khác ở Mỹ đúng không ạ và ngay cả cái chỉ số đồng đô la đây thì nó cũng giảm đây đúng không? sau khi nó quay trở lại mức khoảng gần 106 điểm thì hiện nay còn 104 điểm đúng không? nó giảm đó thì nó bớt áp lực hơn cái việc tăng tỷ giá à, từ đó thì khiến cho cái giới ngân hàng Mỹ thì cũng ờ, dễ thở hơn một chút dễ thở hơn một chút tuy nhiên cái này cần phải duy trì được thì họ mới có thể dễ thở còn nó lại bật tăng trở lại thì sẽ khó khăn còn về vĩ mô thì chúng ta cũng phải nghiên cứu thêm các yếu tố về vĩ mô Việt Nam trước khi đánh giá đến cái ngành ngân hàng Việt Nam nữa bởi vì thực sự kiện SVB thì nó ảnh hưởng trực tiếp thì không ảnh hưởng trực tiếp đến ngành ngân hàng Việt Nam nhưng mà cái vĩ mô Việt Nam nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều phải nói nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến với ngành ngân hàng với ngành ngân hàng sống khỏe hay không phát triển hay không là dựa hoàn toàn vào nền kinh tế đúng không thì nền kinh tế của Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn nhưng có hai cái điểm sáng chính thứ nhất là về sản xuất công nghiệp của chúng ta thì rất khó khăn giảm 6,3% toàn ngành thì trong đó chỉ có cung cấp và xử lý nước thải rác thải là tăng 2,3% đâu thôi còn khai khoáng chế biến chế tạo sản xuất và phân phối điện giảm mạnh đó giảm mạnh đúng không thì chúng ta sẽ thấy được nó giảm mạnh như thế nào qua các cái sản phẩm đây ví dụ ô tô giảm 18,3% cán thép giảm 15,1% quần áo giảm 14,8% Điện thoại giảm 9,6%, dầu thô giảm 5,8% và chỉ có duy nhất xăng dầu thì tăng 21,6%. Thì cái tăng xăng dầu này nó đến từ cái việc là năm ngoái 2022 đầu 2022 thì vẫn có Covid, tiêu thụ xăng dầu vẫn thấp thì 2023 bình thường thì tiêu thụ nhiều hơn rồi là có nhiều khách du lịch vận tải vận chuyển nhiều hơn thì nó tăng tiêu thụ đúng không ạ và cái tình hình đăng ký doanh nghiệp à, thì chúng ta thấy là giải thể và tạm ngừng hoạt động nó cũng tương đối lớn nó cho thấy những khó khăn đã bắt đầu phản ánh vào thực tế của các cái doanh nghiệp rồi và những cái khó khăn ấy nó còn thể hiện qua những cái yếu tố về xuất nhập khẩu bên dưới thì trước khi đến với yếu tố đó thì chúng ta đến với yếu tố tích cực đầu tiên à, đó là tổng đầu tư đầu tư vốn đầu tư công thứ thì chúng ta đang tăng trưởng khá mạnh à, hai tháng đầu năm là 56,9 nghìn tỷ tuy mới đạt đâu đó khoảng gần 7% tổng kế hoạch đầu tư của chính phủ đề ra thôi nhưng mà nó cũng tăng 18,3% nó cho thấy là bước đầu khởi động như vậy là cũng khá ổn tuy chưa được như kỳ vọng nhưng vẫn là khá ổn đúng không ạ về đầu tư FBI thì cho thấy là đang có sự suy giảm do là kinh tế thế giới khó khăn các cái tập đoàn các doanh nghiệp trên thế giới họ cũng khó khăn vì thế cho nên cái việc là đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của họ cũng có phần nào là sẽ hạn chế nhất định đúng không ạ rồi tiếp theo là cái tổng lực bán lẻ hàng hóa là cái điểm sáng thứ hai trong cái bối cảnh kinh tế vĩ mô của chúng ta thì à, tổng số là 994,2 nghìn tỷ đồng tăng 13%, à, bán lẻ hàng hóa tăng 10,1%, lưu trú ăn uống tăng 31,6%, du lịch lữ hành tăng 124,4%, dịch vụ khác tăng 16,2%. Điều này có được là do Việt Nam cũng đang thúc đẩy việc mở cửa kinh tế để có thể đón khách du lịch và phát triển dịch vụ hơn thì cái điều này có thể là tiếp tục sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới khi mà Trung Quốc cũng đã quyết định mở cửa với du lịch Việt Nam từ giữa đến cuối năm tháng 3 năm 2023 rồi đúng không? thì đây là điểm sáng lớn thứ hai sau cái việc đầu tư công tiếp theo là về cái khó khăn của Việt Nam như lúc nãy nói về cái sản xuất công nghiệp vân vân giảm ấy. điều đó thì thể hiện ngay ở việc xuất khẩu giảm 10,4% nhập khẩu cũng giảm 16% từ đó khiến xuất siêu vẫn là 2,82 tỷ nhưng mà nó vẫn cho thấy cái sự khó khăn nhất định bởi vì xuất khẩu giảm thì cho thấy là cái công ăn việc làm của cán bộ công nhân viên cũng là suy giảm thu nhập của họ sẽ giảm đúng không ạ về cái chỉ số giá thì nó diễn biến vẫn ở cái mức gọi là kiểm soát trong kiểm soát với cái uh, tháng 2 năm 2023 thì tăng 0,45% so với tháng 1 2023 và tháng 2 2023 so với tháng 2 2022 thì so với cùng kỳ thì tăng 4,31% và bình quân thì tăng 4,6%. Thì cái việc có thể duy trì bình quân ở mức 4,5% trong năm nay thì chúng tôi vẫn đánh giá cao, vẫn trong tầm tay có thể đạt được. Thì với những cái yếu tố vĩ mô như thế có thể thấy rằng ngành ngân hàng sẽ tác động gặp nhiều khó khăn hơn là thuận lợi trong năm 2023 đầu tiên là chúng ta cũng đánh giá một số cái tiêu chuẩn nhiều anh chị em lo ngại là các ngân hàng Việt Nam cũng có cơ cấu giống SVB để rủi ro nhưng mà chia sẻ của anh chị em là tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ của ngân hàng ở Việt Nam là khá thấp do đó là do cái nhu cầu tín dụng của chúng ta rất cao thế thành ra là huy động được bao nhiêu cho vay tín dụng hết bấy nhiêu trước đây thế thành ra là họ đầu tư rất ít vào trái phiếu chính phủ bởi vì lợi suất trái phiếu chính phủ khá thấp chính vì thế cho nên là cái việc giảm giá trái phiếu chính phủ ở đây nó không đáng kể và năm 2022 khi lãi suất tăng ấy, thì nó cũng có tác động ví dụ như ngân hàng OCB là một ngân hàng nắm giữ nhiều trái phiếu chính phủ nhất thì có kết quả 2022 giảm khá mạnh 27,3% thì điều này là đã phản ánh vào rồi còn lại một số các cái ngân hàng khác thì họ nắm giữ rất ít trái phiếu chính phủ và họ lỗ cũng khoảng vài trăm tỷ chứ nó không nhiều và nó đã phản ánh vào năm 2022 rồi và có thể thấy là cái lợi suất trái phiếu chính phủ lát chúng ta xem ấy thì ờ, nó đã nó đã đã giảm mạnh so với giảm mạnh so với năm 2022 rồi. Thì do đó là các cái doanh nghiệp kể cả nắm giữ trái phiếu chính phủ sẽ không bị tác động xấu gì cả. Còn về trái phiếu doanh nghiệp ở đây thì các doanh nghiệp, các ngân hàng của chúng ta tổng tất cả thì nắm đâu đó cũng chỉ tương đương mấy khoảng 2% so với tín dụng thôi, nó không nhiều, rất thấp, thế thành ra nó không tác động nhiều cả. Hơn nữa cái lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam nó rất cao. Đó, thế thành ra là nó cũng không ảnh hưởng giống như cái trường hợp của SVB Tuy vậy thì Việt Nam lại có rủi ro nhất định đó là cái khó khăn của thị trường trái phiếu thì có thể tác động khiến nợ xấu từ trái phiếu này tăng cao trong năm 2023. Đó, nhưng mà với cái việc nó chỉ chiếm khoảng 2% tín dụng toàn hệ thống thì nó cũng không quá nhiều, đúng không ạ? Tiếp theo là về tỷ lệ nợ xấu 2022, chúng ta nhìn thấy ở bên tay phải tôi đây thì đó là nó đã có dấu hiệu tăng so với 2021 rồi. Nó có tăng nhất định rồi. Và tuy nhiên thì cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì cũng có dấu hiệu giảm nhưng nó vẫn ở mức cao thì trung bình toàn hệ thống nó khoảng 150%, 160%. Tức là chúng ta tưởng tượng này có 100 đồng nợ xấu thì dự phòng tới 160 đồng nợ xấu. Đó, nó cao gấp khoảng 3 lần so với giai đoạn 2011 đến 2014 khi mà tỷ lệ bao phủ nợ xấu chúng tôi tính toán thì đâu đó nó cũng chỉ khoảng độ 50% thôi chứ không nhiều. Bởi vì nợ xấu giai đoạn đó có những lúc tính cả VMC nó lên cả hơn chục phần trăm. Đúng không ạ? Thế thành ra là với cái bộ đệm lớn như thế này thì nó sẽ giảm sóc trong cái điều kiện khó khăn của 2023 cho ngành ngân hàng. Tiếp theo cái tăng trưởng tín dụng 2023 dự báo sẽ khó khăn bởi vì thứ nhất là sức cầu yếu của doanh nghiệp và người dân. Đúng không ạ? Khi mà kinh tế thế giới khó khăn, xuất nhập khẩu của chúng ta kém, đúng không ạ? À, thì người dân thì cái việc sản xuất của họ mở rộng nó sẽ ít, từ đó cầu về vay vốn nó sẽ yếu. Tương tự như thế người dân họ thấy làm việc mở rộng kinh doanh hộ cá thể hoặc là đầu tư của họ thấy không sáng sủa thì họ sẽ bớt đi vay đúng không ạ rồi số lượng khách hàng đủ điều kiện vay thì nó lại thấp ở Việt Nam thì gần đây lại dính một cái trường hợp đó là nhiều doanh nghiệp gần từ thiếu vốn rất khó khăn cần vay nhưng mà họ không đủ tiêu chuẩn có những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn thì đó lại họ lại không cần vay bởi vì lãi suất cao họ cũng không muốn vay làm gì đúng không ạ? thì từ cái việc lãi suất cao đấy khiến lại lại còn khiến nhiều doanh khách hàng lớn họ trả bớt vay như chúng tôi khảo sát ở FPT hay thế giới di động hay là à, Vinamilk chẳng hạn đều thấy họ giảm một lượng vay khá lớn đúng không ạ đó rồi là người dân thì hạn chế chi tiêu tiêu dùng đầu cơ bởi vì trước đây có khi người dân người ta chỉ vay lãi suất 9 10% thì bây giờ vay phải 12 13% tức là lãi suất cao hơn nhiều thì họ sẽ bớt chi tiêu đi và đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta thì cái thị trường bất động sản thì nó rất quan trọng à, bất động sản chỉ cần tăng giá thôi họ không cần bán tiền họ cần không cần có trong tay nhưng bất động sản tăng giá là họ cảm giác giàu hơn là họ sẵn sàng vay để chi tiêu âm âm thôi nhưng mà bất động sản xuống giá kể cả trong tay họ thu nhập cao hơn tiền nhiều hơn nhưng họ vẫn cảm giác mất mát và họ sẽ không chi tiêu đúng không thì ở bên tay phải tôi đây là hạn mức tín dụng à, tăng lần một do ngân hàng nhà nước cấp thì à, chúng ta có thể thấy đây là lần một thôi và họ sẽ cấp làm khoảng 2 ba lần để điều chỉnh phù hợp với cái mục tiêu ổn định kinh tế à, vĩ mô đúng không ạ thì tuy nhiên thì kết luận lại là cái tăng trưởng kinh tế vị tín dụng sẽ khó khăn 2023 tiếp theo là cái tăng trưởng cung tiền à, của chúng ta thì thấy rằng nó rất thấp năm 2022 đâu đó nó khoảng độ 5% rồi thấp hơn rất nhiều so với tăng trưởng tín dụng khoảng 14% đúng không ạ à, từ đó khiến cho cái tỷ lệ NRR tức là cái tỷ lệ huy động của chúng ta thì cũng tăng trưởng thấp hơn so với tín dụng huy động đâu đó tăng trưởng khoảng 7 đến 8% trong khi tín dụng cho vay ra 14% từ đó khiến cho cái tỷ lệ cho vay ra trên huy động của các cái ngân hàng thương mại cổ phần đặc biệt là ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là đang rất cao và thậm chí chạm trần ví dụ như Vietinbank hay BIDV là đang chạm gần chạm trần này đúng không đó gần chạm trần thì cái điều này cũng gọi là có một chút báo động khiến cho các ngân hàng này phải tăng cường hơn nữa đúng không? tiếp theo là về vấn đề tỷ lệ cho vay bán lẻ và casa thì à, cái ngân hàng nào mà cho vay bán lẻ nhiều thì về cơ bản nó bớt đi cái rủi ro tập trung có thể cho vay bán lẻ nợ xấu cao hơn cho vay bán buôn thật nhưng đấy là trong điều kiện tốt thôi còn trong điều kiện kinh tế xấu chẳng hạn thì các cho vay bán buôn mà chỉ cần một hai dự án bán buôn hay là tạo công ty lớn bán buôn họ mà chuyển nợ xấu thì các ngân hàng có thể gánh rủi ro khá lớn đúng không và tiếp theo là cái CASA thì sẽ giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí đầu vào thì các cái ngân hàng như MB, Tech, Vietcombank, MSB, ACB thì sẽ giúp cái cái cái chi phí nó tăng chậm hơn tăng chậm hơn đúng không từ đó có thể giúp cho nó có thể có kết quả kinh doanh ổn định hơn tốt hơn trong cái bối cảnh khó khăn tiếp theo là cái hệ số an toàn vốn thì được cải thiện rất đáng kể thậm chí là rất mạnh nếu như là cách đây khoảng 5 6 năm 7 năm năm 2016 thì cái hệ số an toàn vốn của toàn hệ thống chỉ có một vài ngân hàng đáp ứng được cái hệ số an toàn vốn K ở mức trên 8% này nhưng mà hiện nay thì đã có hơn 20 ngân hàng đáp ứng được thậm chí có nhiều ngân hàng đáp ứng được gấp đôi cơ ví dụ như là Techcombank cao nhất với khoảng 15,3% gần gấp đôi mức 8% hay là VPBank khoảng 15% đúng không EBA e khoảng hơn 14% đúng không vân vân thì điều này là có được là nhờ vào cái việc là các ngân hàng trong giai đoạn vừa qua đã liên tục phát hành vốn tăng vốn, vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn. Ngoài ra thì lợi nhuận giữ lại từ năm 2019 đến 2022 đã cải thiện hệ số K rất nhiều đúng không nó sẽ giúp cho cái hệ thống an toàn của chủ, ngân hàng chúng ta hoạt động an toàn bền vững và hiệu quả hơn so với trước đây à, tiếp theo là chúng tôi đưa ra cái dự báo cho ngân hàng năm 2023 thì cái áp lực lạm phát trong nước là chính đó vẫn còn áp lực từ giá điện và nước còn áp lực bên ngoài của chúng ta thì đã hạ nhiệt do cái đô la thì đã hạ nhiệt và ổn định giá dầu thì ở mức tương đối thấp từ đó cái lạm phát kiểm soát 2023 nếu không có gì bất ngờ thì có thể đạt 4,5% đổ lại. Lãi suất thì ngân hàng thì đã đang và sẽ giảm đến cuối năm 2023 và chúng ta không thể giảm nhanh được bởi vì vẫn có những cái sự bất cập trong cái cơ cấu nguồn vốn và cái vòng quay vốn về chữ giờ của chúng ta đúng không? khiến cho uh, lãi suất chưa thể giảm ngay được rồi tăng trưởng GDP của chúng ta phụ thuộc nhiều vào đầu tư công bên cạnh đó là cái vấn đề liên quan đến là mở cửa dịch vụ uh, cho uh, lưu trú ăn uống du lịch vân vân thì nó sẽ là cái động lực chính để thúc đẩy cái tăng trưởng lan tỏa tăng trưởng kinh tế uh, do đó là chúng tôi cũng cho rằng GDP phụ thuộc vào hai yếu tố là chính rất mạnh uh, và cũng rất khó có thể đạt được cái mức mà quốc hội đưa ra là 6,3 6,5 phần trăm đó đó là một cái thử thách đấy chứ không hề nhẹ thì dựa những cái khó khăn của vĩ mô là chính thì chúng tôi thấy rằng ngân hàng sẽ đối mặt với khá nhiều khó khăn như phân tích ở trên thì tăng trưởng tín dụng có thể thấp hơn 2022 từ đó khiến cho thu nhập lãi thuần có thể là tăng trưởng không không như kỳ vọng rồi NIM kỳ vọng sẽ giảm trong cái bối cảnh cầu vốn thấp tức là cầu vốn thấp thì họ phải dạ, hạ giá cho vay đúng không ạ thì từ đó khiến NIM thấp đi đúng không? nợ xấu thì sẽ tăng lên bởi vì nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản khó khăn thì sẽ nợ xấu có thể tăng 0,3% toàn hệ thống tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì sẽ giảm xuống thì cái việc bao phủ nợ xấu rất cao của những năm trước ấy, thì à, có thể có thể là một cái bộ đệm rất tốt bây giờ họ nôi ra để họ giảm xuống đúng không ạ rồi tiếp theo lợi nhuận toàn ngành thì tăng trưởng chậm thậm chí kịch bản xấu thậm chí còn giảm cơ và cái kết quả kinh doanh thì nó lại không đồng bộ mà nó phân hóa rất rõ rệt và định giá hiện nay cơ bản thì đã chiết khấu cao so với khó khăn rồi đó thì các cái ngân hàng mà có cái nền tảng khách hàng bền vững huy động giá vốn rẻ đúng không ạ thì sẽ quản trị rủi ro tốt thì sẽ là những ngân hàng vẫn có sự tăng trưởng lợi nhuận rất tốt chúng tôi lấy ví dụ những ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận tốt cho 2023 ví dụ có thể kể đến như là ACB này như là Vietcombank này đó như là VIB này đúng không? ạ? và một số ngân hàng khác bên cạnh đó một số ngân hàng nhỏ lãi suất huy động rất cao thì có thể là giảm rất mạnh lợi nhuận thậm chí có thể có ngân hàng còn lỗ cả thì do đó là mới sự phân hóa bây giờ rõ ràng mạnh chứ nó không như trước đây là à, lên thì ảo ảo các cái ngân hàng đều có kết quả kinh doanh tăng thì quý vị lưu ý là như thế thì uh, trên đây là những cái đánh giá của chúng tôi về cái ngành ngân hàng đó là cái kết luận cuối cùng là 2023 là một năm khó khăn với ngành ngân hàng và kết quả kinh doanh có thể tăng trưởng rất chậm thậm chí là có thể giảm nhưng mà nó phân hóa còn định giá thì nó đã chiết khấu cao và đã phản ánh phần nào khá về cái cơ bản như vậy và những cái ngân hàng tốt mà giảm sâu lại là những cái cơ hội tốt quý vị quan tâm đến những cái ngân hàng nào thì có thể comment bên phía dưới để chúng tôi cùng uh, hỗ trợ quý vị